đủ xin về không thể cam giảm vợ con không thể cam giảm đàn ông thương vợ chớ nên ham rượu chè hôm nay vui tú bạn bè rượu vào bia uống lè nhè không hay mấy ai ơi uống đủ đừng say chén anh chén chú rồi lại chén anh rượu bia say cướp lại chỉ anh vợ con liều mà tào lao đừng nghe lời khích bán tào lao uống vào tiểu nhâm làm sao bây giờ đã đánh vợ con Peace.